chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao anh ra đi nơi trời xa xứ là nhắn gửi gì về miền đất quê ta chưa thôi làm sao ngăn được bước người ở lại chung hương đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặt mắt lệ buồn tuôn mặt bờ làm sao ngăn được bước người ở lại chung hương đời tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặt bờ thế đó dĩ vang là thơ đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây đến bao giờ mới được ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tà tư năm năm cách biệt năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm thêm một lần thương tôi năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần dài tay đêm từng nhung nhớ em ơi chờ gió giao chẳng mà. cả nhân gian ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười giả nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kế tâm giao còn gian dối cho nhau người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta dần cuộc mắt nào từng đêm buốt xa bên chiếu chân tình xa nhịp thở tiền đổi thay khi rú cơn mê để chúa gió trên lối về dịu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư in đắm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi chót xa vùng lầy nhân thế đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới cơn mê để chúa gió trên lối về dịu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư in đắm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lầy nhân thế đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới anh nhé tôi ngồi đánh đàn tiếng đàn làm nỗi nhớ mình mà rồi thời gian dần trôi mất em không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn để điều đàn buồn mênh mang em như mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời và mây đã xa tôi sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa Có con chim đã đã hót lời nỉ non Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son Để con chim đã đã ngầm mắt em u sầu khi mình cách xa nhau biết sẽ về đâu trong điều hiu lạnh giá dư âm hồi chuông đổ tranh lòng thương cô nhân ta xa nhau biết tìm em trốn mắt lệ sao tuôn trào nghẹn ngào giây phút chia ly em ra đi dạo đường xưa buồn lắm chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mênh mông nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài từ khi em bước theo nồng không say sao tay tê đêm dài u hoài có ai hay cú níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô chốn nào mắt lệ sao tuôn trào nghẹn ngào giây phút chia ly em ra đi dấu đường xưa buồn lắm chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mênh mông nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài từ khi không say sao tái tê đêm dài u hoài có ai hay cú níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô nhân cú níu thời gian sơn lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô trách lá diêu bông chờ em chờ đến bao giờ để anh dễ thêm giấc mơ đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp em đã có người yêu giàu cao sang nghe qua như tinh sét đánh nghe qua tan nát cõi lòng cứ sao người nỡ đành gian dối từ bấy lâu nay tôi đã yêu lầm đâu có biết được anh gạt sao em nhẫn tâm như thế cho tôi đau xót hỡi người vết thương này ai thấu hiểu chẳng em ơi có biết yêu một người khổ lắm đó không bây giờ và ngày mai sau nữa tôi biết sẽ về đâu thôi giây phút cuối đôi lời này chúc phúc cho em mong anh cùng người muốn kiếp phu thế có trách phận mình thì cũng thế mà thôi hay là có lẽ tôi không bằng như người ta người nỡ ra đi cứ thế phụ tôi tôi trách số phận sao chẳng như mong tương lai âm u đen tối lắm phú vàng đến bây giờ vẫn còn giờ bây giờ và ngày mai sau nữa tôi biết sẽ về đâu thôi giây phút cuối đôi lời này chúc phúc cho em mong anh cùng người muốn kiếp phu thế có trách phận mình thì cũng thế mà thôi hay là có lẽ tôi không bằng như người ta người nỡ ra đi cứ thế phụ tôi tôi trách số phận sao chẳng như mong tương lai âm u đen tối bây giờ vẫn còn dở dàng tương lai âm u đen tối yêu ai cũng lắm phũ vàng đến bây giờ vẫn còn dở quên xót một mình bông ô môi rơi đầy trước ngõ theo gió chiều trôi cuốn tình ta bông ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai nay đau xót một mình anh bông ô môi rơi đầy trước ngõ theo gió chiều trôi cuốn tình ta bông ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ lạnh hồn an bóng ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn an tâm hồn dạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua sao đi đi mãi không lành con tim cho đây thương đây bao giờ thôi quên ai nhớ đi tìm trong giấc im đêm tha thiết gọi tên chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ trăng ngàn đời chiếu chỉ một tình yêu có những cánh buồn chuyển bên quay về về với quê nay mưa cây đa bên cũ còn đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin chiều nay mưa cây đa bên cô con đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ mây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên cô con đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ai ngẩn ngơ yêu ai yêu tròn đời tình này còn lưu luyến hoa nay phai màu rồi với dòng tình đơn đâu bài thơ ôi chưa chan cành hoa như nát tan và tình cô là màu hoa yêu đương hay mang tình lỡ làng hay mang sầu hoang vắng chiều nay nghe như hôn thắm lạnh nhìn hoa băng xê gửi tình anh hoa xưa đây mà người em yêu đây mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nào giấc mơ hồn ai ngẩn ngơ yêu ai yêu tròn đời tình này còn lưu luyến hoa nay phai màu rụi với dòng tình đơn đâu bài thơ ôi chưa chan cành hoa như nát tan và tình cô là màu hoa yêu đương hay mang tình lỡ làng hay mang sầu hoang vắng chiều nay nghe như hôn thắm lạnh nhìn hoa băng xê gửi tình anh hoa xưa đây mà người em yêu đây mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nào hoa xưa đây mà người em yêu đâu mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nào không còn tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương đã từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoạn trường nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung những lần đời gió sang mùa ngủ lành trên bờ muôn tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt quán dân phố gầy một mình thôi đam mê ơi tha thứ hết cho người từ đây giữa cuộc đời thì đường ai nấy rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đang quên chôn vùi đi bao phút giây thiên thần nhắc lại chỉ nữa thêm buồn vì còn đâu mà mơ bao rằng không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm hoài chi nữa thêm buồn vì còn đâu mà mơ bao rằng không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm buồn bao rằng không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa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 rơi buồn bã như khóc thầm ai đã phụ tôi mưa rơi mưa rơi ướt vào hồn tôi đang sắp phút chia ly ra đi em vui cùng duyên mới quên kỷ niệm dưới mái trường xưa mà tại sao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 lại dưới mái trường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 tôi bó lại tình tôi bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường tuôn trào ôi nhớ chắc chờ ta chợt biết rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn ta yêu người bằng con tim tha thiết rơi vòng tay người bỏ ta đâu biết đêm thật dài đêm trong mắt đỏ yêu lạc nẻo lời tình đỡ môi đã cho ta heo mòn tuổi đời đôi môi nào tìm nhau đêm tóc rối nhạt màu môi người đi khuất nẻo chân trời người đi rồi còn riêng ta thui thủ đường tình một lần qua thương tuổi ngọc nhà yêu thì vơi đau thương thì lại đây còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay ta dài khờ nên tin tất cả tiếng ngọt tiếng bùi người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngầm thôi qua rồi từng đêm đêm tóc rối đường vào yêu một lần thôi có và nỗi lại đây còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay ta dài khờ nên tin tất cả tiếng ngọt tiếng bùi người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngầm thôi qua rồi từng đêm đêm tóc rồi đường vào yêu một lần thôi có vạn nỗi sầu thôi qua rồi từng đêm đêm tóc rối đường vào yêu một lần thôi có vạn nỗi nhau làm cả đôi bé bà Không muốn nhìn mà cứ quay đi Hai đứa giận đốt hết thứ tình Khi đã chẳng hợp duyên hợp tình Một đứa hay buồn hay dối thôi Lại thêm một đứa hay trách đối mặt là cãi nhau thôi Như pháo nụ ngày Tết trong đời Không đứa nào chịu kém một lời Từ ngày hai đứa giận Hàng xóm lắm xôn xao Còn thêm dâm đứa bạn Nhiều bạn tan ra vào Giận nhau dù một vài giây phút tưởng giang bằng ba năm dần mãi bây giờ hai đứa vui lại thương lại nói yêu nhất đời hai đứa chiều chiều đứng bên nhau tay nắm chặt kề sát đôi đầu hai, hai đứa, đứa bảo chuyện cũ nên hoa mãi nên tình không thiết tha dần nhau lại cứ luôn bớt không đứa nào chịu kiếm cho yên hay nói một tiếng êm đềm hai đứa chẳng còn thương con mến dần lúc ban chiều đêm sớm tình yêu ngày cũ chưa nối lại hai đứa chẳng bàn tính tương lai không nói chuyện tình thắm lâu dài khi đã gặp là hết môi mấy ngày tròn qua hết tuần nay dần hơi lâu dần bớt đi lại hai đứa vui chẳng ai dần mãi nhau suốt đời tu thắm lại màu phấn son môi hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười vui hết rồi dần trả cho ru thắm lại màu phấn son môi hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười vui hết rồi giận trả cho sách một dao về thăm xóm hồn ngây ngất và buồn xưa lây lất nhìn hoa máu rừng sầu đây tha la đây xóm đảo hoang tàn mây trời vây quanh màu tang thương khói lửa bao năm qua tha la còn chờ đó đoàn người đi giết thù đã hẹn về từ giao ấy lòng viên khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng hanh vàng tha la ơi xóm ngày xưa đành khép kín khoác vào bộ chiêm y lòng hờn căm một chiều xưa lứa dày nghe náo nụng thấy tha la sâu ai oan xóm đào chợt hân thù đâu tha la đâu xóm đào yên lành nay còn đâu một rừng xanh suối mát thả la ơi khi nào giặc tan hết và ngày vui trở lại khách sẽ hẹn về thăm son buồn lấy lớt và buồn xưa chết ngất hận kia đến bao giờ năm xóm buồn lấy lớt và buồn xưa chết ngất hận kia đến bao giờ buồn lấy lớt và buồn xưa chết ngất hận kia đến bao giờ